cái clip ngày hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái bộ hột tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tang đó là chúng ta sử dụng cái ờ, bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột ờ, lệch tài hay là liệt tài cũng cùng một tên gọi thôi nghiêng tài có nghĩa là tỷ lệ về tài của nó sẽ lớn hơn từ chiếm từ 70% cho đến 80% à, nghiêng xỉu cũng như thế ai cũng có thể ờ, lắc được chỉ cần khi lắc anh em đưa bộ hột này vào và đưa cho bất kỳ ai lắc có thể là chúng ta lắc anh em lắc lắc này hoặc là đưa cho người khác lắc và chúng ta ngồi làm tay con chỉ cần anh em đưa được bộ hột vào thôi và tỷ lệ chiến thắng của anh em lên đến 90 phần trăm 8 90 phần trăm bây giờ tôi sẽ như thường lệ tôi sẽ thử hột cho anh em trước tiên tôi sẽ thử bằng 500 à, đây đây thử cho anh em bằng 500 này. xin giới thiệu luôn với anh em ở bên à, tay à, phải nó là cái bộ hột à, nghiêng xỉu là tôi đã ngửa ba mặt nhất lên còn bên tay trái nó là cái bộ nghiêng tài tôi đã ngửa ba con lục lên nhé ba mặt lục lên đây tôi sẽ thử luôn dĩa này và đồng thời sẽ thử luôn cả nắp cho anh em nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường anh em nhé không hề có tăng tích gì cả thứ hai nữa là tôi sẽ thử bằng à, đèn bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem đây tôi sẽ dọi đèn cho anh em xem Đó, hột hoàn toàn trong suốt anh em nhé ngày thứ ba nữa tôi sẽ thử nước muối đây là bộ nghiên tài đó còn đây nó là bộ nghiên xỉu đó, anh em nhìn hột nổi hoàn toàn bình thường nhé không tác tích gì cả đây là về phần ờ, kiểm tra hột như thế Nắp chén dĩa tôi cũng đã kiểm tra hết rồi Ở trong cái bộ hột này thì hoàn toàn ờ, không có tang Bởi vì trước đây thì có thể là anh em nghĩ là làm ờ, bộ hột này Có thể là có bên trong có nam châm này hoặc là có chì này thì nó mới nghiêng về một mặt được hoặc là nó làm rỗng này thì mới có thể nghiêng về một mặt được nhưng với bộ hột này thì hoàn toàn không có trì hay là có rỗng nước gì ở bên trong ấy cả đây. anh em nhìn này đó hoàn toàn bình thường nhé vừa rồi tôi tiến hành ba bước thử nghiệm coi là kiểm tra hột trước khi mình vào mình chơi đó là dọi đèn là một này thử nam châm là hai và thử nước muối là ba đó là ba cái bước thì khi, à, khi anh em đi chơi bình thường bây giờ cũng cần có ba bước đó các bạn vừa rồi tôi tiến hành ba bước kiểm tra cho anh em thứ nhất là dọi đèn hột thứ hai đó là thử nam châm thứ ba là ngâm nước muối bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem trước tiên là với cái bộ này là bộ nghiêng xỉu tôi sẽ test thử bộ nghiêng xỉu trước cho anh em nhé khi lắc thì tỷ lệ lên xỉu của nó sẽ chiếm từ 70 đến 80 phần trăm còn bộ này nó đây là bộ ờ, nghiêm tài thì tỷ lệ của nó cũng chiếm từ 70 đến 80 phần trăm rồi tôi sẽ thử cho anh em xem mấy chén bây giờ đang tài tôi sẽ lắc thử đó một chén xỉu này xỉu 10 này. hai chén xỉu này một một hai ba chén xỉu này một ba ba 122 tiếp tục vẫn là xỉu này 144 này vẫn là xỉu 9 này vẫn là 144 vẫn xỉu 9 134 xỉu 8 bây giờ sang tài 456 giờ sang một chén tài đúng không 1 xin lỗi 223 vẫn là xỉu tạ à, xỉu 7 bây giờ xỉu 7 đúng không 223 vẫn là xỉu 7 246 bây giờ sang một chân tài nhé bây giờ 162 quay về xỉu luôn này 443 bây giờ sang một chén tài nữa bây giờ 234 này xỉu 9 116 xỉu 8 đó, đó là bộ nghiêng xỉu bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ nghiêng tài cho anh em xem bây giờ tôi sẽ thử ờ, lắc cái bộ nghiêng tài và tôi sẽ lắc sang bên tay trái để, ờ, để cho anh em biết có là ai lắc cũng có thể được chỉ cần đưa bộ hột vào thôi ai lắc cũng được lắc tay nào cũng được không quan trọng đây đây là số điện thoại của tôi anh em cần thì liên hệ tôi qua số điện thoại đây nhé 0983 30 22 22 một chén tài này một năm năm này bốn năm sáu tài 15 anh em này hai chén tài một ba năm bây giờ sang một chén xỉu rồi năm sáu một này tiếp tục là ờ, quay về tài nhé. vừa rồi là xỉu bây giờ lại về tài này. tiếp tục nhé 246 này tài 12 này. 3 4 6 tài 13 Trái này bị canh hột này Tôi sẽ lắc lại 156 này Tài 12 tiếp 126 xỉu 9 bơi sang chén xỉu thứ hai đúng không ạ 662 tài 14 Đó, anh em hột vẫn còn chưa đổ nhé tôi đã mở nắp rồi 554 tài 14 này tiếp tục nhé 556 tài 16 rồi 235 về chén xỉu 3 chén xỉu rồi bão 3 4 giờ lại quay 456 rồi vẫn là tài dạ, giờ 112 về xỉn giờ 3 4 6 lại quay sang tài luôn vừa rồi tôi ờ, tiến hành ba bước kiểm tra và test thử cái bộ hột uh, tài nghiêng xỉu hay còn gọi là liệt tài liệt xỉu này anh em nào cần tư vấn ờ, thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở đây nhé